đã giúp cho bà sửa sang lại cái căn nhà thì à, ờ, Phước cũng đã xin à, cái chị à, chủ đất ở đây à, sửa lại à, làm à, nền với lại à, dựng tôn đồ cho nó sạch sẽ à, và làm thêm cái nhà vệ sinh à, hôm qua thì Phước cũng vừa mới nghe bà nói là mưa nó dột có cô chú anh chị nhìn mấy cây cột nè nó muốn sập hết trơn nhà rồi bây giờ mình à, hỏi thăm bà nha dạ sao bà giờ mấy giờ rồi con giờ này hả chắc ở khoảng 12 à, giờ trưa rồi ủa mười mấy hả chị mới có 10 giờ mấy à bà ơi hồi nãy chị mới đem cơm qua cho bà vậy đó hả <laughs> cái đó là chuyện 11 giờ đi cướp con gái hả nghe nó 12 giờ hết hồn giật mình chứ <laughs> ghé lại à, sửa nhà cho bà chứ trước đây là liêm không không có ấy mũi mừng không sửa nhà cho bà ừ. sửa sửa lại cái nhà cho bà à. làm nhà vệ sinh mưa dột quá giờ là hết dột cảm ơn cảm ơn ha nghe nói 12 giờ hết hồn ha điếc mà lại không thấy đường không thấy đường hả thấy mờ mờ ha à với mình cũng lớn tuổi rồi nhưng mà được cái ờ, mình ờ, nói chuyện nghe còn cũng uh, giống như là rõ ràng đây nè quay sơ này cho cô chú anh chị xem căn nhà của bà nè đào cái khớp xương sống đúng rồi mình lớn tuổi có được à. lớn tuổi ai cũng vậy hết trơn á ông nội con đặng cũng vậy cũng là ờ, chín mươi ba chín bốn tuổi rồi cũng đâu còn đi được nữa đâu quý lắm rồi đó còn quý hơn nữa là nhờ ở đây chị uh, có cho cái chỗ ở kèm theo uh, lo cơm nước hàng ngày nữa nè cô chú anh chị chị mới đem cơm qua cho bà nè đó sao không ăn đi vô ăn đi vô ăn đi bà Ủa, giờ là đo, à, đo rồi mà, mai chắc anh? À, chiều nay tháo dỡ chị bây giờ em uh, ờ, dẫn thợ lại ờ, khảo sát xong rồi giờ đi kiếm trọ chị à, kiếm trọ ở đây ở xong rồi ờ, nghỉ ngơi tí xíu đầu giờ chiều bắt đầu vô là tháo dỡ luôn dạ dạ thì tháo bên cái phần này nè cái này mình sẽ dạ thợ chắc biết chắc không sao đâu tháo mé này nó không có sập đâu ráng cố gắng là cô chú anh chị nhìn nó nghiêng chưa bên đây thì vẫn giữ nguyên còn bên đây mình tháo từ bên đây mình cất dài qua đây cũng là ờ, xin uh, chị chủ đất rồi đó mình tháo mình dọn dẹp sạch cái chỗ này chiều nay thì Phước sẽ cập nhật uh, clip uh, tiếp chút xíu nữa để uh, cho cô chú anh chị theo dõi luôn rồi làm lại cái nền kèm theo cái nhà vệ sinh nhỏ đó cho tiện cho bà đi vệ sinh nhưng mà do là bà không có thể đứng lên được chắc có thể làm uh, cho bà chẳng hạn như sàn qua là tới luôn à cơm đi cơm đi bà ăn đi vài bữa nữa là có nhà mới ở rồi ngủ ngon rồi nha khỏi sợ rồi nha bà sợ sắp bất tử cái nó đè <laughs> đó, cho một chua vô mồm ăn ăn đi ăn đi rồi thôi vậy để cho bà ăn cơm nha chiều phước sẽ ờ, nói chung là không tới chiều đâu cũng trong cái clip này thôi phước sẽ cập nhật tiếp uh, ờ, áo dở ra và uh, tiến hành làm luôn chắc ở trong đây ở đây cả tuần lễ để làm xong cho bà thì à, cũng như thường lệ thì thợ thì Phước sẽ thuê nhà nghỉ nhà trọ cho anh em thợ ở và cái danh sách mạnh thường quân à, chi tiêu à, chi phí à, như thế nào thì à, cuối clip Phước à, sẽ à, cập nhật báo cáo à, cho cô chú anh chị để à, biết là mình à, đã chi bao nhiêu và còn lại bao nhiêu thì mình sẽ để à, à, cho bà trang trải về sau rồi cô chú nha chút nữa mình sẽ coi clip tháo dỡ Dạ, à, chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì à, buổi chiều à, cũng đã tháo dỡ xong cái phần mái bên à, nhà của bà và đang đào cái à, hầm cầu. Thì mình làm cái hầm cầu nhỏ thôi, không có làm à, lớn tại vì à, bà cũng à, ở không được à, bao lâu á, năm nay bà cũng 94 tuổi rồi. Thì mình làm chung quy là cái mình đào xuống có khoảng là cỡ 8 tấc thôi, kiểu nhỏ thôi rồi ừ, cũng đã dăng dây rồi à, chừng nữa mình làm cái nền cho bà sau đó lót gạch với lại mình chuyến này là mình làm tiền chế nha cô chú anh chị à, mấy anh thợ đang đào gì đó với à, hồi sáng à, cô chú anh chị cũng à, mua một số vật tư một số à, nguyên liệu à, vật vật tư á tuy nhiên ở đây á, là thuộc vào ấp Mỹ Hiệp nè xã Mỹ Trung huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang à, vật tư nó lên à, cao quá xi măng thì tới 110 ờ, ngàn một bao cát thì à, tới 320 một khối còn gạch đó bình thường đó, mình chỉ có khoảng à, 1 ngàn thôi còn đây là tới 1 ngàn 350 là quá cao nãy giờ mình qua mình coi coi bà nha à hồi lúc sáng á thì do mưa gió đó phải chống thêm mấy cây cột này nữa nè trời ơi bà đang ở trần nữa thôi để quay vậy sợ nó ờ, bị lên bị bản quyền á mình làm một cái ờ, nhà tiền chế nhỏ cho bà chứ không có làm lớn với lại làm chút cái sân vừa có cửa cái rồi cửa sổ với lại chỗ ngủ thôi tại vì cơm ở đây á, là do cái chị hàng xóm ở bên này chị sẽ đem qua cho bà hàng ngày nên mình không cần phải làm bếp luôn chủ yếu là cho bà có chỗ ngủ với lại nhà vệ sinh mình sẽ làm âm ở dưới luôn nha cô chú anh chị để cho bà tiện bà đi tại vì bà đi đứng không có được á đứng không có được nên ờ, bà kiểu như là sàn qua thôi và mình lót gạch mình chừa lại cái hàng ba bảy tấc cho bà với lại ờ, cái này cũng cũng vui thôi nha Phước nói cũng vui thôi à, nghe đâu ờ, cái anh chủ chủ <laughs> chủ đất này nói á, thì do bà cũng như là đơn thân rồi không có con cái gì thì chừng nữa nếu mà mất á, thì sẽ nhân trăm tuổi già sẽ để cái chỗ này nè giống như cái nhà này làm nhà mồ luôn để rồi dở lên để cái hàng xuống <laughs> chôn tại đây luôn tại vì cũng ờ, cho bà cô mang bà ở đây biết bao lâu rồi thì ờ, chắc có lẽ cái số tiền mạnh thường quân hỗ trợ cho bà thì ờ, nếu mà sau khi sửa nhà này xong còn dư lợi phước sẽ mua đồ vật dụng cho bà một ít để bà trang trải quần áo hay niệm gì đó cho bà ngủ mùng mền kèm theo đó nếu còn dư nhiều nữa thì phước sẽ gửi cho cái chị hàng xóm này một ít để cho chị cu mang cho bà đem cơm mua cho bà hàng ngày cho bà ăn nếu mà cái số tiền còn nhiều hơn nữa thì uh, chắc có lẽ Phước sẽ để uh, duyên dành cho một cái hoàn cảnh khác rồi thôi vậy bây giờ Phước uh, chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha này mình đào chuẩn bị làm cái nền cái nền nhà cho bà cái phần bên uh, bên trái của anh này nè bên đây nó sẽ nghiêng uh, thấp hơn mình sẽ lên ba bốn cục gạch lần còn ở phần trước đó thì đất nó cao rồi rồi thôi vậy chào cô chú nha hẹn gặp lại ở clip sau khi nhà bà hoàn thành Phước sẽ qua một chuyến nữa